tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Sự lo ngại này được đưa ra trong bối cảnh ngày 12 tháng 4, ông Thắng sẽ phải đối mặt với phiên tòa sơ thẩm, hình ảnh AFA đưa tin. Theo luật sư Lê Đình Việt, người bào chữa cho ông Thắng, ông đã gửi đơn đến Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội từ ngày 15 tháng 3, đề nghị được tiếp cận hồ sơ vụ án để chuẩn bị cho việc bào chữa và đối chất với những người giám định của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trước hoặc tại phiên tòa. Tuy nhiên, đến nay các yêu cầu này của ông đều chưa được tòa án giải quyết. Ông Thắng cho rằng các yêu cầu của mình là chính đáng và phù hợp với pháp luật, nếu không được đáp ứng kịp thời sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền bào chữa của ông. Theo luật sư Việt, thân chủ của ông không đồng ý với việc tòa án đưa vụ án của ông xét xử kín. Ông cho rằng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 nhưng theo thông tin mới nhất, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã chính thức quyết định xét xử kín vụ án của blogger Nguyễn Lân Thắng. Điều này đã gây ra sự lo ngại cho gia đình, cộng đồng và những người ủng hộ ông Thắng, đặc biệt là khi việc bảo đảm quyền lợi của bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm là một trong những quy định quan trọng của pháp luật Việt Nam. Hình ảnh ông Nguyễn Lân Thắng Việc xét xử kín sẽ tạo ra sự bất bình đẳng trong việc xử lý tội phạm và phản biện trên mạng xã hội, cũng như gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc xây dựng hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Nếu vụ án được xét xử công khai, tôi sẽ có cơ hội được bày tỏ quan điểm, tranh luận với những gì mà Viện Kiểm sát sử dụng để làm căn cứ buộc tội tôi. Khi đó, tôi mới có cơ hội thực sự để chứng minh mình không phạm tội như cáo trạng của Viện Kiểm sát đã quy kết. Ông Thắng được luật sư Trích Nguyên Văn trong bài viết đăng trên Facebook cá nhân blogger Nguyễn Lân Thắng cũng đã lên tiếng bày tỏ sự bất bình trước quyết định của Tòa án Hà Nội. Ông cho rằng quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân mình, mà còn là một cú đánh mạnh vào quyền tự do ngôn luận và tự do biểu đạt của công dân Việt Nam. Ông Nguyễn Lân Thắng, 48 tuổi, có nhiều bài viết về tự do, dân chủ và nhân quyền trên trang blog của AFA từ cuối năm 2013. Ông Thắng tham gia rất nhiều phong trào biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam từ năm 2011 và là một nhà nhiếp ảnh có nhiều đóng góp cho các hình ảnh và video về biểu tình vì chủ quyền biển đảo và đấu tranh chống bất công ở Việt Nam. Facebook Nguyễn Lân Thắng, tức Nguyễn Lân Ké, được cho là của ông, hiện nay có gần 160.000 người theo dõi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 thay mặt cho các nhà sản xuất máy bay và bên cho thuê cho biết họ đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi sau khi một tòa án Hà Nội ngăn chặn nỗ lực tịch thu máy bay do vi phạm thanh toán tiền thuê. Nhóm công tác hàng không không nêu tên hãng hàng không liên quan, nhưng trong một phiên bản cập nhật của cảnh báo đã được đăng trên trang web của hãng với liên kết đến một tệp có tên cập nhật số 1 lại Vietjet. Reuters cho hay họ đã gửi yêu cầu bình luận đến Vietjet và các hãng hàng không khác tại Việt Nam nhưng không nhận được câu trả lời. Vietjet là một trong những hãng hàng không giá rẻ lớn nhất ở châu Á, sử dụng các máy bay của hãng Airbus và được đặt tổng cộng 186 chiếc, bao gồm cả 114 chiếc A320 Neo chưa được bàn giao. Ngoài ra, hãng này cũng đặt mua 200 chiếc Boeing 737 MAX cũng chưa được chuyển. Hình ảnh máy bay Vietjet Vụ việc này liên quan đến việc tuân thủ Hiệp ước Cape Town CTC của Việt Nam. Theo hiệp ước này, các hãng hàng không có thể đảm bảo được mức vay ưu đãi hơn. Tuy nhiên, trong trường hợp trễ hạn thanh toán, quốc gia của họ giúp bên cho thuê dễ dàng thu hồi máy bay hơn. Hiệp ước Cape Town được ký kết vào năm 2001 với mục đích giúp tăng cường an ninh cho các bên cho thuê máy bay. Tuy nhiên, họ cũng đặt ra một số yêu cầu pháp lý mà các hãng hàng không và các quốc gia phải tuân thủ theo đó, các hãng hàng không phải đăng ký tất cả các máy bay của mình với một cơ quan đăng ký quốc tế để đảm bảo tính toàn vẹn của danh sách đăng ký. Nếu không tuân thủ, hãng hàng không sẽ không được tận hưởng các ưu đãi về vay vốn hoặc giảm giá các khoản phí pháp lý. Tuy nhiên, các điều khoản của Hiệp ước Cape Town không hoàn toàn rõ ràng và đôi khi có thể gây ra tranh cãi pháp lý như vụ việc hiện tại ở Việt Nam. Sau khi Việt Nam bị đưa vào danh sách theo dõi của AWG, có thể sẽ có những hậu quả tiềm tàng cho ngành hàng không nếu các hãng hàng không ở Việt Nam không tuân thủ đầy đủ các điều khoản của Hiệp ước Cape Town. Họ có thể bị từ chối các khoản vay vốn và các khoản giảm giá pháp lý. Ngoài ra, các quốc gia khác cũng có thể trở nên cảnh giác hơn với Việt Nam trong việc ký kết các hiệp định liên quan đến máy bay và các hoạt động hàng không khác. Điều này có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam trong tương lai. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng Việt Nam vẫn còn cơ hội để khắc phục vụ việc này. Việc tuân thủ đầy đủ các điều khoản của Hiệp ước Cape Town là điều cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn của danh sách đăng ký máy bay. Việc AWG đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi cũng đặt ra câu hỏi về tình trạng nợ nần của các công ty hàng không Việt Nam, đặc biệt là các hãng hàng không giá rẻ. Việc đặt mua nhiều máy bay nhưng không thanh toán đúng hạn có thể làm suy yếu vị thế tài chính của các công ty hàng không, đồng thời cũng ảnh hưởng đến uy tín của quốc gia trong việc ký kết các hiệp ước và giao dịch với các đối tác quốc tế, hình ảnh Reuters đưa tin. Reuters cho hay bên cho thuê đã yêu cầu bước này từ tháng 11 đến tháng 1, được hỗ trợ bởi lệnh của tòa án ở Anh, nơi có tòa án có thẩm quyền đối với hợp đồng cho thuê. Cơ quan quản lý của Việt Nam đã đồng ý hủy đăng ký các máy bay phản lực